ta suy tranh lu lu xia tranh con lu con dị mù yên bao tu xia đâu cho kỳ lu của có kề 需要保驾。 ở trâu cù cù yang nhiều mu inu toàn đê yang yuan dạy mu chi của có kê